rằng bê bộ cho cháu y sao đủ chàng trai giàu hoàng lái gì lu chê giờ lu cho rong hạt gì xa cơ ngao lệ hòn đã mua hoa chữ chữ chi chi rằng à à một kẻ tao rong chẳng lo lệ ta sao chàng trai một sao chàng trai bé ta to tao cái mòn đu chàng trai một sao chàng trai một sao chàng trai bé vua mau nhỏ con đòi ít xin nhỏ son đu chàng chân chim múa kê Jesus là chỉ trả lời yo bé wa khê vì tu chư Jesus tu mua tên đã chúa xua tu yo hung gạo nhỏ cho sa chúa mong sao chàng cha mong sao chàng cha bé ta to tao cái mong du chàng cha mong sao chàng cha cho chiến trai bé vua mô nhỏ con đời ít xí Tờ yếm la tê mô kê tó nhê kê plua Mô kê ua chú ua cho xin đào xí tù Lò cha bê sang trong quang chứ lù tê chờ Bê yên yua tam đu nữ nhỏ con con sao chén trai con sao chén trai bé ta to tao cái mòn đu chén trai mòn sao chén trai mòn sao chén trai bé vua mòn nhỏ con đời ít xin 我宁愿拒绝我做嘅作业，老王主人只莫被捉不住，被捉我们要拉被挪印度，也有毛主王主要少度，毛少见传，毛少见传，被当当到嘅梦。 trên sao trên trời một sao trên trời bé vua mong nhỏ con đời ít xin